rồi hôm nay à, câu cá à, cá phi cả nhà ơi bà xã mình đang à, chuẩn bị lấy câu để à, câu cá làm bữa cơm chiều ha quay à, sơ qua một vòng cho cả nhà thấy à, phong cảnh à, miền tây xung quanh nha cả nhà dừa dừa ha dừa rất là cao rồi à, ở đây là cái ao đó chút xíu nữa câu cá như này nha cả nhà ở đây à, ao này thì à, cũng có nhiều cá lắm để à, bà xã mình câu cá cho cả nhà cùng xem cho vui nha câu cá thì có cá mình làm món cá nướng ăn cơm cả nhà ơi à, chiều nay à, câu cá phi phải không em à, <laughs> đang chuẩn bị à, câu lưỡi câu đâu đâu em móc mồi sao đâu dạ. dướng nè dướng thì mình sở con dây ra đi rồi mình đi câu nè ở miền tây thì à, câu cá à, cá chốt nè rồi cá phi cá rô phi cá lóc câu ờ, với ao nè ao này bông súng quá trời bông súng luôn gà muốn gà muốn rồi quay qua quay ra móc móc mồi chơi quay qua đây dạ. lấy mồi câu bằng tâm sú luôn câu bằng tâm sú luôn cá phi à, nhiều lắm mà không biết ừ, buổi chiều nay sao đây để à, câu thử ở miền tây sông nước này thì nó à, mát mẻ luôn cả nhà đó đó đó, ờ, cả nhà thấy bỏ mồi xuống là nó ăn rồi thấy không đó đó nó đó rồi nó đớp mất tiêu luôn cái vỏ luôn rồi rồi nó lặn xuống rồi kìa kìa kìa kìa, kìa. nó lội kìa cả nhà thấy chưa đó đó thấy mồi xuống dở qua đây nè chị chỗ này mát là nó bu lại để nó ăn bu đen bu lại con dây luôn rồi nó bu rồi chút nữa là nghe mùi cá tanh tanh là nó lại đó đó nó ăn rồi đó rồi rồi <clears throat> cá bự chút xíu nó bù lại dục ngồi rồi hả rồi, bỏ xuống đi ở đây mình câu cá ăn chút mà ăn à, cả ngày luôn cả nhà cá phi kìa nó ghẻ nó đó nó dính thấy chưa cá phi à, câu à, nhạy à, dễ dính lắm rồi được một con bỏ vô thùng giờ cái thùng qua đây đi dễ bỏ vô để thùng bên đây <coughs> để mồi xuống là nó nó nó quậy vậy đó, rồi hết mồi rồi vòi vô <laughs> câu cá hay lắm chụp con dính trời bữa nay à, mát rồi ra ngoài sau câu cá kia mà ờ, mình nói chuyện làm như là nó bị nhát vậy yeah. Dạ. nhát không có lúc nó đói nó ăn nhiều câu cá buổi chiều câu cá ăn không chút cá bự nó bu lên rồi sảy rồi câu kiểu này hao mồi lắm à nha cá phi này à, mình à, nấu canh chua nè mình kho mình nướng đều ngon hết làm món gì cũng ngon ăn nhiều quá cũng ngán cá phi miền tây nhiều lắm con cá, cá con không có cá bự cá con nó đói thì nó bù lại nó, nó gịch nó ăn nó bù lại tới cộng nhợ luôn chiều nay đi đâu hết yeah, chiều nay làm gì không đậu đi cá con không à cá nhỏ à? à, câu dính này co dính đó con cá này à, được bự nè rồi chiều nay dính được con cá này bỏ vô hồi nãy là câu à, dính à, một con một con nhỏ giờ dính con bự là được hai con rồi ha câu bằng tôm sú luôn nè cả nhà không có mồi lấy tôm sú câu luôn rồi để coi còn chút nữa thôi cá bự nó ăn một con là nó ăn ăn nữa đó dính này dính cá bự có dính thêm con nữa rồi ba con nha đó, được ba con ba con cá rô phi cái này làm khô ăn cũng ngon lắm à cả nhà đó mình làm khô nè mình ăn canh chua hoặc ờ, là mình nướng ngon lắm nhưng mà cá thì à, không được bự không cỡ ờ, ba uh, tài ok đi tiếp tục câu ở ờ, quê thì à, có gì ăn lấy cả nhà có cá thì mình ăn cá mình có cá thì mình có cá ăn mình khỏi mua cảnh này là cũng mát mẻ nữa hình như là nó phá mọi nhiều rồi đó nghe mới bỏ mồi xuống là nó quậy ở bên kia thì trồng à, cây ăn trái nha cả nhà trồng à, chuối dừa mít đó trong cây ăn trái ở đây là cái ao nha cái ao này à, cá cũng rất là nhiều nó nó nó nó nó nó nó nó bỏ mồi nó nhảy lên nó ăn luôn kìa <laughs> câu cá kiểu độc ngang đâu đâu đâu để để để xuống thử nó bù lên không đâu đâu thử ra thử nè nha đó đó nó nó kìa kìa kìa ờ, ờ, ờ, ờ. đó đó quá hay quá hay. để để gần này nè để gần này để gần này thử này ờ, ờ, đó đó đó nó ngược theo rồi đó đó thấy chưa cá nó nhỏ vậy đó đó nó kịch kìa ờ, cá ờ, để mình thu lại vậy gần gần này. nhảy lên luôn cá nhỏ nhiều quá cả nhà cá bự thì nó ở sâu ở dưới cá nhỏ nhỏ thì nó ở trên mình câu cá bự cà phê mà nó nhảy lên tới trên luôn nó ăn luôn mới ghê còn mới vô ờ, nướng ăn cả nhà ơi nướng mọi ra nướng hết mọi rồi bỏ vô thùng chuẩn bị bỏ vô thùng Đó. nãy giờ được bốn con này ha bốn con cà phi câu cá buổi chiều bốn con chiều nay à, cá ăn à, thấy à, ham luôn dính nhiều luôn cái nó chơi nè nhỏ mình kia đi chơi kìa gán còng chúng nó đi còn gì nướng không em ha củi không củi đốt củi nướng à rồi dính cá phi mà ăn rồi là dính thấy ham luôn treo dính rồi đây cà phê đó cà phê nha rồi à, mình à, chia sẻ đến à, cả nhà là buổi chiều đi câu cá à, mình à, để à, có cá à, dùng bữa cơm buổi chiều đến đây là hết nha mình à, xin à, hẹn gặp lại à, các bạn à, video tiếp theo nha